much more. 江。 eğlen người trách mong em vẫn u muội chào anh bắt cóc anh lại yêu người ta tại em vội quá vậy nên vẫn khi một người lâm lòng anh đau đớn nhất thì anh chấp nhận bao lần em cố gắng dù mọi người trách móc, em vẫn u muội trao anh tất cả anh lại yêu người ta tại em vội ánh trăng kia so sánh có phải một người yêu anh thương anh quan tâm quá anh không cần đôi khi một người lắm lòng anh đau đớn nhất thì anh chấp nhận tán thành trong anh người ta em chẳng thể so sánh vẫn giữa tay một người với em 下。 trong anh người ta em chẳng thể so sánh có phải một người yêu anh thương anh quan tâm quá anh không cần đôi khi một người lắm lòng với em lại có lẽ hay tại sao em đã bằng tất cả chân thành trong anh người ta em chẳng thể so sánh có phải một người yêu anh thương anh quan tâm quá anh không cần đôi khi một người lắm 对吗？